Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Đây là video Q&A Và cũng lâu lắm rồi thì ờ, mình mới lại làm lại chương mục này từ khi có ánh sáng là khách mời Và nếu như các bạn chưa xem video của ánh sáng thì đừng quên là các bạn để xem cái đường link ở phía trên này Và mình đã tổng hợp vào cái MacBook ờ, của mình những cái câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi mình trong thời gian qua Tất nhiên là mình chưa thể nào trả lời hết được tất cả những cái câu hỏi đó Nhưng mà mình sẽ trả lời dần dần cho các bạn và chúng ta cùng nhau vào video này nhá tiên thì chúng ta đến với câu hỏi của bạn Linh Nguyễn Bạn ấy có hỏi mình là cho em hỏi chai Gucci Bloom và chai uh, Jean Paul Gaultier Soul Scandal thì như thế nào à, Thì uh, không biết là bạn hỏi mùi hương hay là bạn hỏi phong cách cũng như là các em mặc Thì uh, đây vì một câu hỏi khá là chung chung nên là mình sẽ trả lời cho các bạn tất cả về những cái góc độ Thì cả hai chai nước hoa này mình đã đều có video review một cách rất là kỹ về phong cách cũng như là cái độ tuổi rồi Thì mình sẽ tóm tắt ở đây đó là Ờ, về cái mùi của nước hoa Gucci Bloom ấy thì nó là một cái mùi hoa trắng rất là nhẹ nhàng rất là trong trẻo và hợp với những cái bạn nữ theo phong cách kín cổng cao tường và mùi hương đó thì uh, nó có một cái độ lưu hương cũng như tỏa hương ở mức độ trung bình tầm ờ, uh, 6 đến 8 tiếng còn mùi hương của trong Pagotier Soul Scan, à, Scandal là một cái mùi hương có cái hơi hướng là ngọt uh, nếu như mà mình không nhầm thì mình nói là nó khá là ngọt và mùi hương đó thì phù hợp với những bạn nữ theo cái phong cách kiểu uh, ăn mặc kiểu sexy quyến rũ kiểu hay mặc những cái chiếc uh, váy kiểu hai dây rồi hở nó hở kia khoét nó khoét kia để uh, gọi là gây được ấn tượng mạnh với các uh, anh em và các bạn khác giới thì đó là hai mùi hương của Gucci Bloom cũng như là Scandal của nhà Jean Paul Gaultier thì uh, tùy vào cái việc là em theo phong cách ừ. nào để em có thể lựa chọn gương nó phù hợp Câu hỏi tiếp theo của bạn Khoa Nguyễn Bạn có hỏi mình là Anh có thể tư vấn cho em một chỗ chai có mùi phét Mà anh cảm thấy là nó thư giãn và dễ chịu như giò đen được không ạ? À? Thì ban đầu mình đọc cái câu hỏi này thì mình thấy rằng là Ồ, oh, một uh, tông mùi kiểu phét thì uh, rất là nhiều tự nhiên khi mà bạn bảo là nó giống mùi giò đen thì mình cũng đang có một câu thắc mắc là tức là với mùi của giò đen ấy thì anh cảm thấy rằng là nó không fresh lắm đâu mà nó có cái xu hướng là với anh những cái tông mùi kiểu fresh ấy, thì ờ, nó sẽ là những sử dụng vào những cái những cái thời điểm như là mùa hè là chính nhưng mà giò đen thì cá nhân anh anh thấy rằng là nó không phù hợp để sử dụng vào mùa hè ở Việt Nam nên là với vài cái, uh, cái mùi mà, mà anh cảm nhận nó là mùi kiểu fresh ấy thì uh, anh có một con đó là con vetiver của nhà Zara thì nó có trong top những cái mùi hương mà anh mới recommend vào mùa hè cho các bạn nam ở dưới phân khúc 100 đô này rồi uh, có chai lớt này, celebrate này thì uh, đó cũng là một cái mùi hương của mình mà anh cũng đã nói qua rồi thì đó là mùi hoa trắng khá là dễ chịu mà sử dụng rất là ok rồi uh, replica Under the Lemon Tree này đó là một cái mùi hương cũng khá là dễ chịu này và có những cái tông mùi kiểu say chật ấy, thì uh, em sẽ dễ dàng lựa chọn và nó mang đến một cảm giác rất là dễ chịu còn nếu như mà em thích gió đen ấy thì em có thể sử dụng qua Light Blue Intense của Nam nó anh thấy là nó nốt hương nó cũng xem xem nhau và em thích cái kiểu kiểu gió đen thì em nên thử qua Light Blue ta cùng nhau đến với câu hỏi số 3 của bạn Ngô Duy Tín bạn có hỏi rằng là anh so sánh hai chai tầm dưới 1 triệu đó là PD Elite ờ, uh, 360 Red và chai ờ, jimichu iman đi thì uh, thứ nhất à, anh phải nói vấn đề này đó là chai jimichu iman thì theo như anh biết thì tầm giá nó tầm hơn một triệu đấy chắc là uh, nó cũng không phải dưới một triệu tùy deal tùy từng thời điểm thôi và chai 360 Red thì nó lại hai chai nó nó ở tầm giá khá là chênh lệch nhau gần như là chai Jimmy Choo Ironman ấy thì anh thấy rằng là nó gấp đôi giá của 360 Red nên là về giá thì anh cân nhắc cái vấn đề đấy cho em còn về cái phần mùi hương thì ờ, mùi của 360S này nó là một cái bản nâng cấp của giò trắng được thêm một nốt tiêu và nó có thể cải tạo à, cải thiện về độ bám tỏa hơn còn mùi của Jimmy Choo Ironman thì anh cũng đã có một cái review rất là rõ rồi thì em có thể xem qua cái video đó anh sẽ để link ở phía trên này cho em thì với cá nhân anh và anh, anh đánh giá về mùi thì nịnh mũi thì chắc chắn là 360 red nó là một cái mùi làm giống giò nên nó sẽ nịnh mũi số đông rất là nhiều tại vì chai giò là chai một đã khẳng định được cái vị thế của nó trên cái thị trường nước hoa rồi còn Jimmy Choo Men thì nó vẫn là một cái chai nước hoa mà anh thấy rằng là không phải là tất cả mọi người đều biết nhưng mà về chiều sâu về cái độ hay của mùi thì anh vẫn đánh giá cao Jimmy Choo Men hơn để cái MacBook đấy khó nhìn quá và chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Hoàng Thế Việt thì bạn ấy có hỏi rằng là em muốn hỏi nước hoa chiết thì khi mà mình chiết ra có bị bay mùi hay không và nếu có thì, ờ, thì việc uh, thì mùi hương sẽ giữ được bao trong khoảng bao nhiêu lâu thì uh, anh sẽ nói cho em là anh đã có một cái video phân tích rất rõ về cái uh, về những cái mặt tốt và những cái mặt không tốt của nước hoa chiết thì đa số đều là mặt tốt thôi và cái việc mà em chiết nước hoa ra từ chai gốc từ chai to ra những cái chai chiết ấy, thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến cái mùi hương cũng như là về cái độ bám tỏa nhưng mà thực sự rằng là em sẽ không cảm nhận thấy nó một cách rõ rệt đâu tại vì à, phải có những cái chai nước hoa mà những cái chai chiết em mua ở tầm em mua em để đủ tầm một năm đến 2 năm thì em mới thấy rằng là nó sẽ có bị ảnh hưởng gọi là nhiều hơn so với những cái chai nước hoa mà để trong những cái chai của hãng như thế này nên là những cái chai chiết tầm 10 ml 20 ml thì khi mà mình đã chiết ra rồi thì mình mang đi sử dụng thì cái thời gian để nó hao mòn để nó ảnh hưởng so với thời gian em sử dụng thì <tsk> chắc chắn là em sẽ không cảm nhận được điều rõ nếu như em sử dụng một chai đấy thường xuyên còn nếu như em chiết ra để em thi thoảng một hai lần em mới xịt thì chắc chắn nó có sẽ nó sẽ có ảnh hưởng và nó sẽ có ảnh hưởng về những cái mặt như là biến đổi về mùi hương này rồi cũng như là biến đổi về cái màu sắc cũng như là về cái độ bám tỏa thì cái này nó tùy thuộc vào cái cách em bảo quản nữa và câu hỏi cuối cùng của bạn Phú Nguyễn bạn có hỏi là anh ơi anh tư vấn cho em uh, giữa chai Nautica Voyage và chai Super Mercy Silver uh, em muốn chọn mùi hương theo kiểu lịch lãm nghiêm túc và cho em hỏi thêm là Club Dono Inten và Super Mercy Silver thì cái nào mùi sẽ nhiều khói hơn Ok thì anh sẽ trả lời từng vế cho em nhé về cái giữa Nautica Voyage và chai uh, Super Mercy Silver ấy thì chai nào theo phong cách lịch lãm và nghiêm túc hơn thì với anh Nautica VS là một cái chai nước hoa mà sử dụng khá là ok nó là ngon ở trong tầm giá nhưng nó không có một cái phong cách nhất định có nghĩa là em chỉ cần một cái mùi hương vừa phải à, một cái mùi hương sạch sẽ để xịt thì nó ok còn nếu như sẽ phải độ lịch lãm cũng như nghiêm túc thì anh sẽ vote chai Super Silver hơn và cái bế thứ hai đó là em hỏi là giữa chai Club Winten và chai Super Silver thì cái nào nhiều khói hơn thì với anh chai Club Win Ten là một cái lựa chọn tốt hơn nếu như em thích cái nốt cái cảm giác kiểu khói khói kiểu cấn cấn cấn thì uh, Club Win Ten nó là lựa chọn tốt hơn tại vì Super Magic Silver thì nó giống ấy nhưng mà nó mượt anh cảm thấy nó mượt mà hơn và nó dễ chịu hơn còn cái mùi của Club Win Ten thì anh cảm giác là nó có một cái nét gì đó kiểu nhiều khói và nó cũng hơi kiểu tích nhưng mà nó có cái độ nam tính hơn so với club à so với Super Silver đó thế là đấy là cái ý kiến của anh em có thể tham khảo và vừa rồi mình đã trả lời nhanh những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra tất nhiên là còn rất nhiều những cái câu hỏi khác mà mình chưa thể nào tổng kết được hết tại vì các bạn hỏi trong rất nhiều những cái video khác nhau nên là mình cũng chưa có thời gian để lộ hết lại thì uh, nếu như bạn nào có những câu hỏi khác thì các bạn hãy cứ comment ở trong cái video Q&A nhé thì mình sẽ dễ dàng đồng kê hơn và nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên việc like share cũng như ấn nút chuông thông báo ở phía bên cạnh có thể nhận được những cái video mới nhất của mình còn bây giờ xin chào hẹn lại bye bye